Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Trên hành trình du xuân đến với những danh lam thắng cảnh đẹp của Việt Nam Chắc chắn cái tên Bái Đính Tràng An không thể thiếu trong danh sách những lựa chọn hàng đầu của du khách Nhưng ít ai biết nằm trên mảnh đất Ninh Bình Mảnh đất cố đô một thời vàng son Ngoài Bái Đính Tràng An, Ninh Bình còn có vô số những cảnh đẹp khác Nhưng hôm nay, Lên Đô Thị sẽ không đưa các bạn đến thăm toàn tỉnh Bởi thật sự nếu chỉ trong một video thì không thể truyền tải hết vẻ đẹp non nước hữu tình nơi đây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 thành phố Ninh Bình là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Ninh Bình, cách thủ đô Hà Nội 93 km về phía nam, phía bắc và phía tây giáp huyện Hoa Lư, phía nam và đông giáp với huyện Yên Khánh, phía đông bắc giáp huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thành phố có 48,37 km vuông và 123.130 nhân khẩu. Mật độ là 3.312 người trên km vuông. Tỷ lệ tăng dân số trung bình là 3,6% trên năm. thành phố Ninh Bình có vị trí giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi cho phát triển thương mại và du lịch. Nơi đây được gọi với mỹ danh là thành phố ngã ba. Thành phố ngã ba sông với các ngã ba tạo ra từ ba sông Hoàng Long, sông Vân, sông Sắt đổ vào sông Đáy. Thành phố ngã ba giao thông với hệ thống 3 quốc lộ 1A, quốc lộ 10, quốc lộ 38B và 3 tuyến cao tốc có điểm nút tại đây. Thành phố ngã ba khu vực bởi Ninh Bình nằm sát với ba khu vực kinh tế, vùng duyên Hải Bắc Bộ, vùng Hà Nội, vùng duyên hải miền Trung và ba khu vực địa lý văn hóa Tây Bắc, châu thổ sông Hồng, Bắc Trung Bộ. Thành phố Ninh Bình được hình thành ở cửa ngõ ngã ba sông, nơi hợp lưu của sông Vân và sông Đáy. Từ xa xưa, khu vực quần thể di sản thế giới Tràng An ở phía tây thành phố đã là nơi cư trú của người tiền sử thuộc nền văn hóa Tràng An thời kỳ đồ đá nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông đường thủy, đường sắt và đường bộ. Thành phố Ninh Bình có đủ điều kiện để phát triển công nghiệp lâu dài. Hiện thành phố có hai khu công nghiệp là khu công nghiệp Ninh Phúc, Khánh Phú và khu công nghiệp Phúc Sơn. Ngoài ra, còn có hai cụm công nghiệp Ninh Phong và Cầu Yên với tổng diện tích 62,3 hecta với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 880 tỷ đồng. thành phố Ninh Bình có nhiều danh thắng và di tích nổi tiếng như khu di tích non nước, danh thắng núi Kỳ Lân, công viên văn hóa Tràng An hay khu du lịch hang động Tràng An được coi là điểm nhấn để phát triển du lịch Ninh Bình. Trong quy hoạch phát triển kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ, thành phố Ninh Bình là một cầu nối ở phía nam của vùng. Thành phố phát triển mạnh ở các dịch vụ lưu trú, điều hành, khách tham quan phối hợp với các khu du lịch lớn ở khu vực. Theo quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Ninh Bình được quy hoạch thành đô thị loại 1, là trung tâm văn hóa lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế. Khi trở thành đô thị loại 1 sẽ có diện tích là 21.052 hecta, bao gồm toàn bộ thành phố Ninh Bình và Hoa Lư hiện tại, xã Gia Sinh của huyện Gia Viễn, xã Sơn Lai và một phần diện tích của xã Sơn Hà của Nho Quan, một phần diện tích của xã Yên Sơn, và phường Tân Bình thuộc thành phố Tam Điệp, xã Mai Sơn của huyện Yên Mô và hai xã Khánh Hòa, Khánh Phú của huyện Yên Khánh. Gần như ba mặt của nội thành Ninh Bình có ranh giới là ba con sông, sông Đáy ở phía đông, sông Hoàng Long ở phía bắc, sông Chim và sông Biến Đang ở phía tây. Như vậy, toàn bộ quần thể di sản thế giới Tràng An tương lai sẽ thuộc nội thành Ninh Bình. Theo quy hoạch mới này, thì thành phố Hoa Lư sẽ rộng hơn 4 lần thành phố Ninh Bình hiện tại, là thành phố ngã ba, ngã ba giao thông, ngã ba sông và ngã ba khu vực, trở thành một đầu mối giao thông thông quan với các tuyến đường quốc lộ 1A, 10, 38B, cao tốc và đường sắt Bắc Nam và là đô thị du lịch với các khu du lịch như khu du lịch Tràng An, khu văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính, quần thể di tích cố đô Hoa Lư, khu du lịch Tam Cốc Vinh Động và các tuyến điểm du lịch khác như núi Non Nước, công viên văn hóa Tràng An, quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế, các di tích Hoa Lư Tứ Chấn, Động Thiên Hà, Hàng Bụt. Trên đây, các bạn vừa cùng lên đô thị đi tìm hiểu những điều cơ bản nhất về thành phố Ninh Bình. Nhưng với những người đã một lần đến với thành phố này thì chắc hẳn những điều trên chưa phải dấu ấn đặc biệt khi đến nơi đây. Thành phố Ninh Bình Tuy là một thành phố tỉnh lẻ, nhưng dấu ấn mà thành phố này để lại cho du khách lại chính là những tòa lâu đài. Có thể nói, Ninh Bình là mảnh đất của lâu đài, được xây dựng cầu kỳ, tốn kém. Những tòa lâu đài tráng lệ của các đại gia ở đất Ninh Bình khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Nói đến những tòa lâu đài nổi tiếng ở đất Ninh Bình, chúng ta không thể không nhắc đến những cái tên nổi bật mà khi nói đến người dân ở vùng này ai cũng biết. Đó là các lâu đài Thành Thắng, lâu đài xuân Thành, lâu đài Cường Thịnh, đó là nói về Ninh Bình nói chung. Còn tại thành phố Ninh Bình, người dân vẫn chuyển tay nhau về khu phố nhà giàu vì sự hiện diện của nhiều lâu đài tráng lệ. Đó là khu đất vàng quảng trường, nơi có cả chục tòa lâu đài đã và đang được xây dựng, hoàn thiện. Chủ sở hữu đều là những đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh và cả những người có thanh thế trong tỉnh. Những tòa lâu đài tại Ninh Bình đều được xây dựng bởi những đại gia giàu có với khối tài sản khổng lồ. Vì vậy, họ không ngần ngại chi ra những con số hàng chục, hàng trăm tỷ đồng để có được những công trình còn mãi với thời gian. Mỗi lâu đài là một câu chuyện với phong cách độc đáo khác nhau của từng đại gia. Đây là những lâu đài lộng lẫy nguy nga mà cả đời chúng ta có thể chẳng thể nào mơ tới. Được xây dựng cầu kỳ, tỉ mỉ, công phu của những đại gia giàu có.